Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu để chinh phục 8 cộng văn trong mọi kỳ thi các em nhé. Đó chính là phần chúng ta sẽ hướng dẫn liên hệ bản thân. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra thông điệp. Ok không ạ? Trước tiên ở đây, đó chính là liên hệ bản thân nhé. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này chúng mình sẽ có ở đây. Liên hệ bản thân là việc chúng ta đi trả lời cho câu hỏi vấn đề đó. Đúng không ạ? Vấn đề đó có ảnh hưởng có ảnh hưởng tới được không ạ? Bạn như thế nào? Ok chưa? vấn đề đó có ảnh hưởng tới bạn như thế nào và các bạn ơi, theo các em thì cái dung lượng mà chúng mình nên dùng cho cái phần liên hệ bản thân này là khoảng bao nhiêu ạ? Chị thì chị nghĩ rằng là không nên dài dòng đâu ạ. Chỉ nên từ 2 cho đến 4 câu là cùng thôi. Nhá, được không ạ? Không nên dài dòng. Thật ra chị cho rằng 4 câu đã là rất dài dòng. Không nên dài dòng đâu ạ. Không nên dài dòng một chút nào cả cho cái phần này Nhưng viết cái gì nó cũng phải đời Nó cũng phải thật Thì đấy mới là cái để chạm đến trái tim của người khác các em ạ Đấy mới là cái để có thể chạm đến trái tim của người khác Chứ không phải là những cái gì các bạn lúc nào cũng theo một cái mô típ rằng còn đang là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì em sẽ cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, không ngừng học hỏi để có thể trở thành người con ngoan của gia đình, trở thành một học sinh ưu tú ở trong lớp. Tất cả những cái đấy là những cái các bạn đang viết theo một cái gì ạ? Các bạn đang viết theo một cái mô típ nó bị khiên cưỡng ấy. Tức là các bạn chỉ viết cho nó đủ thôi. Mà thậm chí cái phần liên hệ bản thân của các bạn còn rất dài dòng Thế thì chúng mình ơi, các cái bước để chúng mình có thể liên hệ bản thân nhé. Các em phải định hình như này. Khi có một cái đề bài được đưa ra, đồng nghĩa với việc các bạn đang tiếp nhận vấn đề. Các bạn đã tiếp nhận vấn đề đó bằng việc các bạn thể hiện quan điểm của các bạn. Và các bạn cũng đã chứng minh cho cái quan điểm của các bạn. Vậy thì rõ ràng là cái vấn đề đó nó đã tác động đến nhận thức của các em. Đúng không? Các bạn đã thay đổi về suy nghĩ như thế nào? Đó, tự đặt ra cái câu hỏi đấy nhá. Các em đã thay đổi về suy nghĩ như thế nào? Đây là cái câu hỏi đầu tiên. Ok chưa ạ? Và cái câu hỏi tiếp theo mà chúng mình sẽ đặt ra đó chính là từ cái việc chúng ta có cái sự thay đổi về nhận thức thì chúng ta sẽ hướng tới cái sự thay đổi về hành động. Đúng không ạ? Hành động ở đây không phải lúc nào cũng là cố gắng học tập tốt. Hành động ở đây không phải lúc nào cũng là rèn luyện để trở thành một người con ngoan cho giỏi. Các bạn ạ, nhá, hãy chú ý giúp chị cái này. Được không nào? Không phải lúc nào cũng là như thế mà chúng ta cần phải có cái sự linh hoạt. Được không nào? Tùy từng đề để chúng mình có thể đưa ra. Thế thì chúng mình ơi, cái cấu trúc nhá, cái cấu trúc nếu như trong trường hợp mà các bạn quá bí các bạn không thể viết được cái phần liên hệ bản thân một cách nó trôi chảy thì các bạn có thể thử sử dụng những cái phần hướng dẫn như sau hay nói cách khác đây là những câu dẫn gợi ý những câu dẫn gợi ý được không ạ? Chúng mình sẽ có những câu dẫn gợi ý nhá. Câu thứ nhất. À, thứ nhất này. Soi chiếu khi soi chiếu vào thông điệp ấy. Khi soi chiếu vào thông điệp ấy. Được không ạ? à, tôi nhận ra đó, có phải nó sẽ mềm mại hơn không? Mà cảm giác nó sẽ thật hơn không? Thế thì có nhiều bạn nói với chị là Chị ơi, em sẽ nên xưng tôi hay là nên xưng em Ở trong cái bài viết nghị luận xã hội của mình thì các bạn chú ý giúp chị này Nếu như mà đề bài ấy mà hỏi là trình bày suy nghĩ của em nhá Thì em sẽ giúp chị là xưng em Nhưng nếu như đề bài đưa ra là trình bày suy nghĩ của anh chị thì các bạn hoàn toàn có thể xưng tôi. Ok chưa? Thì đấy là cái lưu ý để chúng mình không bị phân vân về cái việc xưng hô ở trong các bài nghị luận xã hội nữa nhé. Chị nhắc lại một lần nữa là nếu như đề bài hỏi là em bởi vì ở đây cũng có nhiều bạn đang học lớp 8, lớp 9 mà cũng có thể là các bạn gặp những cái đề bài là người ta hỏi là em thì các bạn có thể giúp chị là các bạn xưng em ở trong phần bài viết. Nhưng mà các bạn học cấp 3 thì thường đề bài của chúng mình sẽ là à, nêu ra quan điểm của anh chị Tức là đến đấy đã là một cái thời điểm mà các bạn hoàn toàn các em có thể chịu trách nhiệm trước tất cả những cái lời nói hành động của các bạn rồi Nên là các bạn hãy chú ý giúp cho chị là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tôi nhá Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tôi Ok chưa? Được không ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ thấy này Khi soi chiếu vào thông điệp ấy tôi nhận ra hay khi soi chiếu vào bài học về cái gì đấy hay thông điệp về cái gì đấy tôi nhận ra à được không ạ rồi hoặc là chúng ta có thể đưa ra những cái câu trực tiếp được không nào à tôi cảm thấy mình đó được không ạ tôi cảm thấy mình như thế nào đó khi tiếp nhận cái bài này và tôi nghĩ rằng tôi nên à tôi cần Đưa ra những cái kiểu câu như thế này rất là hay mà rất là thực tế. Được chưa ạ? Ví dụ như là tôi cảm thấy mình còn quá nhút nhát khi chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Được không ạ? Hay là gì ạ? Khi soi chiếu vào lý tưởng sống, tôi thấy rằng mình vốn dĩ vẫn chỉ đang là một chú ốc sen sợ sệt núp trong một cái vỏ bọc của chính bản thân mình mà chưa dám dũng cảm để theo đuổi lý tưởng mình đã đề ra chính điều đó đã tác động đến tôi và tôi nhận ra mình cần phải à, dũng cảm hơn hay là cần phải gì ạ cương quyết hơn với lý tưởng với những mục tiêu mà mình đã đặt ra ngay từ đầu kiểu như vậy các bạn ơi được không nào đưa ra những cái cảm nhận trực tiếp của mình bởi vì như chị đã nói cùng với các bạn rồi thật ra ấy cái điều bản chất cái quan trọng nhất của chúng mình khi mà chúng mình viết văn vốn dĩ người ta cần và đặc biệt là ở trong nghị luận xã hội người ta còn cần hơn đó là gì các bạn có biết không đó chính là cái sự chân thật có nghĩa là đây đây phải là những cái điều mà các bạn thực sự cảm nhận được các bạn thực sự mong muốn là mình sẽ thay đổi và các bạn thực sự thấy rằng là mình cần phải thay đổi ok không ạ thì chị cho rằng là Chị cho rằng là các bạn hãy đưa ra những cái gì mà bản thân các bạn cảm thấy thật nhất Đây chỉ là những cái câu dẫn gợi ý để nếu trong trường hợp bí thì các bạn đưa vào thôi Các bạn dẫn các ý vào thôi Còn lại tùy thuộc vào những cái vấn đề khác nhau Thì các bạn sẽ phải linh hoạt nhá Cái câu dẫn số 3 chúng mình có ở đây Đó sẽ là hiểu về vấn đề Hiểu về cái vấn đề gì đấy được không ạ? À? Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên. Tôi nghĩ mình cần Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên. Phải thay đổi mình trước tiên. Được không ạ? Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi mình trước tiên về cái gì đó. Ok không? Đó, thêm một cái cách dẫn nữa, một cái câu dẫn gợi ý nữa để các bạn có thể dùng cho cái phần liên hệ của các bạn nhá. Rồi, tiếp tục này, chúng mình sẽ có ở đây, đó chính là là một người trẻ hiện đại trong thời kỳ hội nhập. Là một người trẻ là một người trẻ. Trong thời kỳ hội nhập. Được không ạ? Là một người trẻ trong thời kỳ hội nhập. À, được không nào? À, tôi nghệ tôi sẽ tôi sẽ hay là tôi thiết nghĩ rằng tôi thiết nghĩ rằng đó ok chưa ạ nhá thêm một cái nữa nhá chúng mình sẽ có câu số 5 ở đây cái cách số 5 các bạn cũng có thể sử dụng đó chính là là một người trẻ sinh ra là một người trẻ tôi đã từng à tôi đã từng đó, ờ, như thế nào đấy nhưng chưa ạ các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá thì đây là một số những cái cách để các bạn có thể dùng những cái câu dẫn này các bạn đưa vào trong phần bài viết của các bạn trong trường hợp các bạn bị bí bây giờ chị rất muốn là các bạn có thể thực hành ngay và luôn với chị nhá về một cái đề sau nào, thực hành luôn thôi, về cái đề lý tưởng sống luôn đi. Và các bạn sẽ viết cho chị cái phần liên hệ vào đây nhé. Được không ạ? Đề ví dụ của chúng mình là về lý tưởng sống. Các bạn sẽ viết luôn. Và các em ơi, các bạn sẽ viết bằng cách là các bạn nhắn tin vào trong group lớp của mình nhé. Nhá, chị cũng sẽ có một cái phần viết của chị đối với cái đề bài này. Vai trò của lý tưởng sống và chị có một cái phần liên hệ như sau. Các bạn có thể thử tham khảo nhé. Liên hệ bản thân ạ. Như thế này. Bản thân tôi. Bản thân tôi. Được không ạ? Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở chính mình cần sống có lý tưởng. Luôn tự nhắc nhở chính mình luôn tự nhắc nhở chính mình. Sống có lý tưởng Sống có lý tưởng Sống có lý tưởng Chấm Tôi đã bắt đầu từ việc Tôi đã bắt đầu từ việc tôi đã bắt đầu từ việc hiện thực hóa lý tưởng bằng những mục tiêu cụ thể. Hiện thực hóa lý tưởng bằng những mục tiêu cụ thể. Bằng những mục tiêu cụ thể. Được không ạ? Và quyết tâm cho những mục tiêu đó và quyết tâm cho mục tiêu đó và quyết tâm cho mục tiêu chấm đó là trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng đó là trở thành người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Được không ạ? Các bạn ơi hãy chú ý nhá, cái khổ giấy mà chị đang viết ở đây nó là khổ A5. Mà hiện tại chị còn đang gọi là viết đây bị co mất một cái phần lề này. Nên là các bạn sẽ thấy là nếu như mà chị viết vào cái khổ giấy bình thường của các bạn ấy thì chắc là chị sẽ chỉ tốn khoảng tầm gần 3 dòng cho cái phần chị đưa ra vai trò, chị đưa ra cái phần liên hệ bản thân thôi. Thì các bạn cũng cần phải tiết chế lại cái việc viết của mình nhá. Các bạn cũng cần phải tiết chế lại nhá Bởi vì nếu như mà chúng mình cứ tham ấy là chúng mình sẽ viết cái phần này quá dài dòng mà nó không giúp cho chúng ta giải quyết bất cứ một cái vấn đề gì hết à. Được không ạ? Nên các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé được không? Các em chú ý giúp chị nhá Các em giúp chú ý giúp chị phần này nhá Ok không nào? Thì đấy, một cái cách rất đơn giản đưa ra và ở đây các bạn cũng có thể học từ chị Đó là khi mà liên hệ bản thân Bên cạnh cái việc chị tự đặt ra một cái câu hỏi rằng Trong nhận thức của tôi, tôi đã thay đổi như thế nào? À hay là trong từ cái việc thay đổi nhận thức thì tôi sẽ thay đổi về hành động như thế nào thì chị luôn luôn cố gắng là có thể cá nhân hóa cái mà mình đang nói ở đây được không ạ nhá ok chưa nào mình đang cố gắng để mình cá nhân hóa cái đó ra ok chưa ạ được không được không thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đây là một cái cách chị nghĩ là nó khá là hay ho ok chưa ạ cá nhân hóa cái đó ra tôi muốn như thế nào tôi thực sự mong muốn trở thành cái gì tôi muốn như thế nào thì mình có thể viết ở đây với những cái đề bài mà mình có thể cụ thể nó ra như thế các bạn ơi nếu các bạn hiểu cái phần hướng dẫn liên hệ bản thân này các bạn thả tin cho chị biết cái hoặc nếu có cái câu hỏi gì thì có thể nhắn tin cho chị hoặc nhắn tin vào trong group để chị phản hồi cho chúng mình nào các bạn có hiểu cái phần này không ạ và đương nhiên là các bạn sẽ phải luyện tập chị thì chị cho rằng nhá không có ai trải qua được những cái điều mà các bạn trải qua không có ai hiểu được những cái xúc cảm của các bạn cả không có ai hiểu được sự thay đổi của các bạn cả ngoài chính bản thân của các em thế nên là cái người mà viết liên hệ bản thân này hay nhất chỉ có các em thôi nên chị rất mong rằng là các bạn sẽ cảm nhận thực sự cảm nhận được những cái bài học chân thành từ những thông điệp mà chúng ta nhận được từ những cái bài nghị luận xã hội để từ đó các bạn có thể à, viết được những cái bài nghị luận xã hội đặc biệt là cái phần liên hệ bản thân thuyết phục người khác à, à chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ có một cái đề được không ạ chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh cái đề về lý tưởng sống cho các bạn nhá nhưng mà bây giờ quay trở lại đây bây giờ sẽ là cái phần đưa ra liên hệ bản thân với một đề tiếp theo ví dụ như là đề về ý nghĩa của lòng dũng cảm đi thì các bạn có thể chủ động viết theo một cái hình thức là chúng mình lựa chọn được không ạ? Chúng mình sẽ lựa chọn một cái hình ảnh để chúng mình đưa vào chẳng hạn. Đấy như chị đã nói đấy, đó là giống như một cái con ốc chỉ dám thu mình trong chiếc vỏ. Được không ạ? Giống như một con ốc chỉ dám thu mình trong chiếc vỏ. Ok không nào? Thế thì ở đây chúng mình sẽ bắt đầu viết nhé. Tôi đã từng Tôi đã từng Được không? Tôi đã từng chỉ như một con ốc Chỉ như một con ốc Thu mình trong chiếc vỏ Thu mình trong chiếc vỏ Được không nào? Cho đến khi Cho đến khi hiểu về ý nghĩa của lòng dũng cảm. Được không ạ? À? Hiểu về ý nghĩa của lòng dũng cảm. Được không? Chậm với tôi hay là tôi sẽ bắt đầu tôi sẽ bắt đầu được không thay đổi thay đổi từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình được không vùng an toàn của chính mình vùng an toàn của chính mình đó được không ạ dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và dùng lòng can đảm và dùng lòng can đảm để hiện thực hóa để hiện thực hóa được không những mục tiêu bản thân đề ra bản thân đề ra. Được không nào? Để hoàn thành những mục tiêu bản thân đề ra, phải làm những điều có ý nghĩa cho xã hội. Làm những điều có ý nghĩa cho xã hội. Ví dụ là như vậy. Được không ạ? Hay là ví dụ chúng mình có một cái đề khác chẳng hạn. Chúng mình có một cái đề về uh, tình yêu thương sức mạnh của tình yêu thương chẳng hạn được không nào nói về sức mạnh sức mạnh của tình yêu thương sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống chẳng hạn thì chúng mình cũng có thể viết một cái phần liên hệ bản thân khá là ngắn gọn đó là nếu ai đó hỏi tôi Nếu ai đó hỏi tôi Nếu ai đó hỏi tôi Điều gì đáng để bạn trân trọng nhất? Điều gì đáng để bạn trân trọng nhất? điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời chấm tôi sẽ trả lời tôi sẽ trả lời đó chính là tình yêu thương đó chính là tình yêu thương đó chính là tình yêu thương mà tôi nhận được mà tôi nhận được có nghĩa là gì với cái cách diễn đạt này mình đã thể hiện được rằng là mình rất trân trọng những cái tình cảm những cái yêu thương mà nhận được từ mọi người xung quanh dành cho bản thân đúng không ạ rồi và tôi cũng sẽ lan tỏa và tôi cũng sẽ lan tỏa và tôi cũng sẽ lan tỏa tình yêu thương mình đang có tình yêu thương mình đang có tình yêu thương mình đang có cho mọi người xung quanh cho mọi người xung quanh được không ạ? À? Để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn Để cuộc đời này trở nên có ý nghĩa hơn đó ví dụ là như vậy được không ạ à? đấy thì đây là cái cách mà để chúng ta viết liên hệ bản thân ok không nào thật ra thì nó không hề khó giống như các bạn nghĩ đâu Chị nhắc lại một lần nữa chỉ là có thể các bạn chưa đầu tư thời gian nhiều Được không ạ? À? Chỉ là các bạn chưa đầu tư thời gian nhiều thôi để các bạn luyện tập viết thôi Chứ nếu như mà các bạn viết thì các bạn thấy rằng là nó cũng không hề khó như mình nghĩ Nhưng mà thật ra cái việc khó nhất ý, là bây giờ mình phải có đủ cái sự dũng cảm để mình bắt đầu mình đặt bút viết và mình luyện tập Ok chưa ạ? À? Chúng mình ơi, với những cái ví dụ mà chị đưa ra cộng thêm với việc là đưa cho các bạn cái cách để chúng mình có thể tư duy viết liên hệ bản thân cũng như là một số những cái câu dẫn để chúng mình có thể dùng viết liên hệ bản thân. Các bạn ơi, các bạn đã thấy ok chưa ạ? Thấy ổn hơn chút xíu nào chưa ạ? <laughs> Nào, nói chị nghe nào. Thấy ổn hơn chút xíu nào chưa trong cái phần liên hệ bản thân chưa? Sẽ còn phải luyện tập nhiều và yên tâm chị sẽ tổ chức các cái buổi luyện tập sắp tới cho chúng mình để chúng mình có thể tham gia trực tiếp và được chữa, được thay đổi, được tốt hơn. Ok không nào? Để xem trọn bộ video nghị luận xã hội với những kiến thức cực hay, đồng hành ngay cùng với chị Hiên trong khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu các em nhé!